turbo siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi thưa quý vị Nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến hơn 7 lít dầu trên 100 km cho một chiếc xe máy điện turbo hai cầu nhé thưa quý vị bản trách cho nên chiếc xe này là chiếc xe bản đủ nhất của dòng xe Ford Ranger Ranger lúc nào cũng vậy là đứng đầu trong phân khúc bán tải tại Việt Nam được rất nhiều người Việt tin dùng đấy tin dùng là bởi cái độ bền tin dùng là bởi cái độ vận hành và cái tiện nghi của nó thưa quý vị rất nhiều năm luôn đứng đầu trong phân khúc xe bán tải và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Ford Ranger bản Wildtrak bản cao cấp nhất của cái dòng bán tải đấy và chiếc xe này là chiếc xe mà chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe không đâm đụng không ngập nước thưa quý vị máy gầm đại chất thưa quý vị máy của chiếc xe này đại chất nhé thưa quý vị máy của chiếc xe này chúng tôi dám khẳng định với quý vị bằng văn bản luôn xe chạy rất là bốc và điều đặc biệt nữa là động cơ của chiếc xe này thì chưa một lần hạ đất để sửa chữa gì đâu thưa quý vị máy nguyên bản Đấy, cam kết với quý vị luôn Xe chạy bốc như máy xăng luôn thưa quý vị nhá hai cầu chúng ta có thể vượt mọi địa hình luôn Anh em chúng ta là uh, công đi công trường công trình hay là chúng ta <clears throat> là người kinh doanh đi chiếc xe này đều rất là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 đó hai cầu vẫn sử dụng bình thường luôn chiếc xe này là chiếc xe mà chúng tôi mua của chính chủ luôn một chủ sử dụng từ đầu một chủ sử dụng từ mới và chúng tôi mua của chính chủ luôn như thưa quý vị nhá đấy mới chạy rất là ít thôi cho nên chiếc xe này còn rất là chất luôn tí nữa đi vào từng phần chi tiết thì chúng tôi sẽ quay chi tiết để cho quý vị được biết đấy sơn zin còn đến 7 80 phần trăm luôn thưa quý vị nhá Đấy, một người sử dụng cho nên chiếc xe này rất là chất lượng luôn Đấy, tí nữa chúng ta nhìn cái vô lăng cái củ số của chiếc xe này chúng ta biết luôn Đấy, đi vào từng phần chi tiết thì tôi sẽ đánh giá chi tiết cho quý vị được biết Đấy, còn bây giờ Xin phép quý vị tôi sẽ đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe Ford Ranger bán tải này để quý vị và các bạn theo dõi nhá Xe không có một vết mọt mục nào đâu thưa quý vị nhá Gầm bệ sáng choang luôn quý vị Chủ xe sinh năm 1962 à, Đấy, Cũng tương đối nhiều tuổi rồi cho nên đi chiếc xe này rất là giữ Đấy, Cho nên chiếc xe này còn rất đẹp luôn thưa quý vị Đấy, Thân vỏ thì căng đét luôn nó có một cái màu bạc cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe Forester này thưa quý vị bản quay check nha quý vị nha Đấy, và nó có cái nắp thùng thể thao nhá nắp thùng thấp nắp thùng thể thao cho nên nó rất là đẹp luôn Đấy, với cái bản xe nóc thùng cao thì nó không bao giờ được đẹp như những cái chiếc xe à, có cái nóc thùng thấp, nắp thùng thể thao này thưa quý vị. Và giá chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy Bây giờ hơn 2 triệu đồng để mua một chiếc xe uh, bán tải Thì đây là sự lựa chọn tốt nhất luôn thưa quý vị Nó vừa là bản cao cấp Vừa lại máy điện nhá Chạy turbo rồi quý vị nhá Và điều đặc biệt nữa nó lại là hai cầu nhá Nắp thùng thấp luôn thưa quý vị Chỉ bằng một chiếc xe Isuzu D-Max đời lại 910 thôi quý vị nhá Nhưng mà chúng ta lại sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Đấy một chiếc xe uh, của Ford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 Máy số zin, thân vỏ zin Keo chỉ zin 100% Xe không có một vết mọt mục luôn Thưa quý vị nhá Không có một vết mọt mục luôn Đấy là cái khẳng định của chúng tôi Đẹp từ trong ra ngoài thôi Giá 278 triệu Chúng tôi đã rút hồ sơ cho quý khách hàng còn bây giờ đi vào từng phần chi tiết chúng tôi giới thiệu cho quý vị cái mặt cabo của nó đây à, Tôi quay cận cảnh cái mặt cabo này chúng ta thấy Rất khớp khít, không bị cong vênh, không bị đâm đụng, keo chỉ zin thưa quý vị và nước sơn cũng còn rất là bóng nha quý vị nhá đấy và căng với sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn đây đèn pha vẫn là đèn pha xịn theo xe từ đầu đấy, rất là trong không bị hoen ố hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị kể cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy nhá đấy mặt ga lăng được mạ chrome nhìn rất là thể thao đấy và đặc biệt nữa là trẻ trung đấy bình chính giữa là cái biểu tượng form một thương hiệu ô tô lớn của mỹ đó cái đèn à, pha phía trước bên lái thì cũng vậy cũng còn khá đẹp nha quý vị nha cũng còn rất là trong nha vẫn là đèn zin trong xe từ đầu kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy ba đợt sốc thì không khít không có dấu hiệu của đắp matit hay bị nứt vỡ gì đâu thưa quý vị nhá đấy dàn lốp thì còn khá mới đây dàn lốp của nó đây đều là lốp Michelin một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Thái Lan nha quý vị nhá Đấy, lốp thì còn đến trên 90% cả dàn lốp còn trên 90% luôn mặt la răng của nó đây quý vị không một vết xước vẫn là la răng nhôm Đấy, chưa bị phết phẩy sơn gì ở đây đâu nhá quý vị nhá vẫn là la răng xịn theo xe từ đầu luôn đây khoang lốp đây thì chúng ta thấy chưa xanh lét không một vết bọt mục nhá nhá quý vị nhá vẫn còn xanh lét keo phủ sân của nhà sản xuất đây chúng ta thấy vẫn còn dày bịch luôn thân vỏ đây thì càng đét luôn không một vết gợn như quý vị nhá điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề bị va quyệt gì đâu thưa quý vị đây cái lốp sau đây cũng còn đến trên 90 phần trăm ừ, vẫn là thương hiệu Michelin và đây chúng ta thấy cái mặt la la răng của nó đây rất là sáng luôn quý vị nhá đó đây khoang lốp đây đấy chúng ta thấy đây vẫn còn xanh lét như quý vị nhá đấy keo phủ sần vẫn còn dày bịch luôn quý vị vẫn còn sành lét luôn thưa quý vị nhá hiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nhá quý vị nhá đây chúng ta nhìn cái hộp bu lê của nó đây quý vị này đấy tôi quay rất là kỹ cho quý vị luôn hộp bu lê đây đinh tán của nhà sản xuất đây chúng ta thấy nó còn căng như thế này cơ mà đó chưa một lần bị cắt vá hay chưa hề bị mọt mục một chút nào luôn nha quý vị nhá rất là đẹp cho quý vị luôn đó, đó. và thân vỏ thì căng đét đây cái đèn hậu phía sau của nó đây chúng ta thấy rằng là cũng còn rất là sáng Đấy, không bị nứt vỡ Đấy. kể cả cái đèn hậu phía sau bên phụ này cũng vậy Đấy. lốp sau đây chúng ta thấy cả một dàn lốp đẹp luôn mặt la răng cũng đẹp luôn đấy đây khoang lốp của nó đây đấy không bị mọt mục kể cả là cái cua lốp đây nha quý vị nha, không có mọt mục một tí nào luôn nha quý vị nha, đấy thân vỏ đây cận cảnh của nó đây đó đó rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy rồi gầm sàn đây sàn trưng hết cho quý vị nhá quá đẹp luôn quý vị đó đây cái lốp trước của nó đây quý vị đây cái hộp bu lê của nó đây bên phụ đây đấy chúng ta thấy nó cũng còn đình tán rồi là vẫn còn nhẵn ly như thế này nhưng mà không bị mọt một, chút nào luôn đây khoảng lốp phía trước đây đấy chúng ta thấy không hề bị mọt mục nhá và đây lốp của nó đây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 và điều đặc biệt nữa Gầm lại rất là chắc chắn nha quý vị nhá Gầm đi cực chắc luôn Không một tiếng động luôn Đó Bây giờ là nội thất bên trong Đấy Đây nội thất bên trong của nó đây Đấy chúng ta nhìn thấy tắp lô còn tươi còn sáng mới như thế này kìa Đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn nha quý vị nhá Mặt vô lăng của nó đây Vẫn còn sần nguyên không một vết mờ nha quý vị nhá Hai cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy không bị sức không bị mòn không bị mờ một chút nào vành vô lăng vẫn là vành la răng đây chúng ta nhìn thấy cái cần số chưa vẫn còn như mới luôn quý vị nhá đó chúng ta thấy chưa trần này vẫn là trần nỉ zin theo xe từ đầu căng đét luôn đó chúng ta thấy nhựa của nó còn sáng như thế này các cái uh, núm này các cái nút điều khiển này chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào luôn chủ xe là người đã cao tuổi rồi thấy các cái hốc của nó đây vẫn sáng trưng nhá, quý vị nhá đấy khắc hốc của nó đây ta bi cửa đây chúng ta thấy đây vẫn là nỉ zin theo xe nhá hiếm có một chiếc xe bán tải nào mà còn cái nỉ vách zin theo xe này ta bi cửa thì sần sù như mới keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin đến 100% nha quý vị nhá đây sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đó đẹp chưa các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá rất sáng luôn kể cả phần phía dưới này đây như vậy tôi quay rất là kỹ cho quý vị luôn hộp bu lê của nó đây sáng trưng hết cho quý vị nhá đó đây hàng ghế thứ nhất đây da là da đen rất là hợp với nội thất bên trong và sạch sẽ quý vị máy rất là căng không bị à, rách vá gì đâu thưa quý vị nhá đó túi khí hai túi khí cho hàng ghế phía trước rồi là đây cái tắp đi cửa của nó phần phía dưới đây đấy các cái tay cửa đây đã được bọc vân gỗ rất là đẹp rồi đó cái phần nhựa phía dưới đây rất là sáng hàng ghế thứ hai đây quý vị cũng rất đẹp nhá không bị rách vá gì đâu thưa quý vị đó và cái đây tắp đi cửa sau đây đấy, keo chỉ này đấy rồi là nhựa của nó này còn tươi sáng như mới keo chỉ thì đây cam kết với quý vị zin đến 100% không có một đoạn keo chỉ nào bị nứt đấy, hay bị mất đâu quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn kể cả phần phía dưới này đây đến phần phía dưới này cũng còn không có kể cả cái bước chân này như vậy nhá bản quay check bản Đấy, nắp thùng thấp, nắp thùng thể thao nha quý vị nhá. Và xin phép quý vị bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái. Đây, chúng ta nhìn thấy cái vô lăng này, đấy. Táp lô, táp bì này, quá đẹp, quá mới luôn. Táp bì cửa lái đây. Sáng trưng các cái khí bấm lên xuống kính đây. Không bị mòn mờ đâu quý vị nhá. Sáng trưng hết nhựa của nó như mới tinh. Đi ít đi nhiều đây, chúng ta nhìn vào cái chân côn, chân ga, chân phanh này chúng ta biết luôn đối với chiếc xe này còn dày bịch luôn như quý vị nhá nhựa của nó đây đấy Ồ, rất là mới luôn cam kết bằng văn bản với quý vị luôn đi cực sướng nhá các bác nhá đi sướng lắm lao như tên và bốc đây keo chỉ của cánh lái đây đó chúng ta thấy chưa đó đây đây này đó phía bên dưới đây cũng không bị mọt mục một chút nào đây từ các chân cửa đây còn sáng trưng đã được nẹp inox rồi quý vị nhá các cái hốc cửa đây quý vị đó sao mà đây nhựa bên dưới đây vẫn còn tươi sáng như mới tinh luôn quý vị ạ 278 triệu quý vị gọi ngay cho tôi đấy hàng ghế thứ hai đây đấy, tắp đi cửa sau bên phụ đây đó nhựa rất là tươi nha quý vị nhá các tay cửa không bị mòn mờ đấy cái phần nhựa phía dưới còn như mới tinh keo chỉ của cánh sau đây nó mới chưa rất là đẹp quý vị quý vị gọi ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này được quý vị một chiếc xe rất là chất luôn và điều đặc biệt nữa là máy của nó còn zin nguyên bản nha quý vị nhá. Máy zin nguyên bản đây. Đấy, đến cái cái cái cái, cái lớp keo thùng của nhà sản xuất đây vẫn còn này quý vị này, cả hai bên luôn quý vị nhá. Đấy, còn xe này thì chưa bao giờ chở cái gì quý vị nhá. đây chúng ta thì tôi chưa dọn đâu, dọn lên là có sáng trưng luôn nha quý vị nhá. Cao su không một vết xước nha quý vị nhá cao su không một vết xước nha chưa bao giờ đây cái lớp nỉ của nó còn nguyên này đấy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 nó rất đẹp luôn Còn bây giờ xin phép quý vị tôi nổ máy Máy đang nổ nha, máy nổ đại chất nha Máy cam kết là để tắp bì cửa, tắp lô được Còn sáng như thế này kìa, tắp bì, này Trần này, mới tinh này Quý vị Đấy, đây Đồng hồ tua máy chỉ nằm trong khoảng từ 8 ờ, đến 900 vòng trên một phút Một mức độ quá là đắt chuẩn luôn quý vị nhá Còn bây giờ tôi xin phép được mở máy một chiếc xe cực chất có như thế nào chúng tôi phản ánh đúng thực tế như vậy và chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những sản phẩm tốt nhất những sản phẩm đúng chất lượng nhất và giá thành cũng là hợp lý nhất thưa quý vị đây là chiếc máy của chiếc xe này máy nổ cực êm luôn quý vị nhá và điều đặc biệt nữa là máy zin luôn quý vị máy nổ cực êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu nhá quý vị nhá rằng của nó đây quý vị đang lô bấm này rất là tròn xe luôn quý vị nhá đấy các lỗ bấm đây tổng xe sơn vẫn là sơn lòng này vẫn là sơn zin nhá quý vị nhá đó đèn lạnh vẫn là đèn zin này đấy đèn lạnh cũng vậy cũng là đèn zin này đấy keo chỉ của cabo phía trước đây đấy keo chỉ cabo phía trước đây các lỗ bấm đây toàn xe đây quý vị đấy đinh tán của nhà sản xuất đây các lỗ bấm toàn xe đây quý vị rồi đấy toàn xe đây rồi là tem dấu dập của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ đây đó máy đây sườn máy siêu chất lượng nha Sơn dấu của nhà sản xuất đây Vẫn còn zin nét luôn Máy nổ cực êm, cực ngon Và điều đặc biệt nữa là đi cực tốc nha quý vị nha Chiếc xe này đi cực kỳ là bốc luôn Đây các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nha Các con ốc này như vậy Chưa một lần mở đâu quý vị nha Máy cực ngon luôn Đấy, Máy đang nổ à, Đứng gần chúng ta nổ êm như máy xăng luôn Điều đặc biệt nữa chạy bốc như máy xăng luôn Đó, đây Đấy, rất đẹp luôn Hai bên lòng của nó đây Đó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 Chiếc xe này chúng tôi dám cam kết bằng văn bản với quý vị luôn Đi cực sướng luôn, chạy bốc như máy xăng luôn Gầm thì chắc ních luôn quý vị nhá, không có một tiếng động luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi Có như thế nào chúng tôi phản ánh đúng như vậy hai cầu bản Waycheck là bản cao cấp nhất của cái dòng xe Ford này Nắp thùng thấp, nắp thùng thể thao cực đẹp Xi nhan gương, nội thất đẹp Đó, đấy, cực đẹp luôn quý vị nhá Đó, quay tổng kết lại tôi quay hơi nhanh nhanh một chút cho quý vị thông cảm đây